là chúng ta đang đi qua ngã tư Hàng Xanh à, ngã tư Hàng Xanh thì lưu lượng cũng rất chi là đông Đấy, và lại cũng nhớ cái công thức gì đó bạn Dũng trước ờ, khi mình vào vòng binh mình đi sang hướng trái mình xin uh, xin trái khi thoát ra khỏi vùng binh thì sao thoát ra vùng binh thì mình đi thẳng về là mình xin ăn phải Đấy. Dạ. rồi đi rồi khi vào vùng binh thì công thức của nó là đẩy xi nhan là vào trái nha. ra phải vào là đẩy xi nhan trái ra là đẩy nhân phải đấy. Đấy, dù hàng xanh đấy là vùng binh hàng xanh nút giao hàng xanh là rất chi là đồng à, ờ. đấy, cho nên là cho nên là mình cố gắng à, tập trung rồi à, à, lấn tới một lấn tới đi chứ không là mất à, đánh lại đánh lại đó rồi đây rồi đi tăng ra tăng ra chung là với tài mới là mình phải dắt à, chịu khó à, ừ. à bỏ tốc tay lái qua những cái à, đường đông đường hẹp là những bùng binh nhất là bùng binh hoặc là qua đường nếu không có thầy chắc có khi là phải đứng nó hơi bị lâu ạ à. <laughs> lưu lượng xe lúc này là cũng chắc bằng 30 40 ngày thường thôi ừ. chứ nếu mà đúng vào ngày đầu tuần giữa tuần thì không biết có dám qua không hay là xuống dắt ờ cái Còn này bây giờ mày dắt đâu có được <laughs> cái này dắt nghe khổ thế đi xe máy thì mình còn dắt được á xin nhanh trái đúng rồi kia mà đi vòng này là xe gỗ lưu thông là đông hơn vòng trước đó à. giờ này bắt đầu tan tầm chuẩn bị giờ câu điểm á để ờ, cho nên vòng này là đông hơn ha để... nhưng mà không sao nói tóm lại là càng đông thì càng tốt ha đi học lái xe này, cái nghề sẽ ờ. càng uh, nhanh cứng đúng rồi càng đông càng tốt tay nghề sẽ mau lên không có vấn đề gì hết không sợ à, cái tay lái của bạn à, Dũng là rất chuẩn nha các bạn đây là lúc xe đang đi thẳng bình thường ha, cầm ở vị trí 9 giờ 15 phút tức là 9 giờ và 3 giờ Đấy. khi mà chúng ta cầm ở vị trí 9 giờ 15 phút đó, Thế là tay trái là 9 giờ, tay phải là 3 giờ Thì có nghĩa là chúng ta đã nắm cân đối giữa cái vô lăng Cho nên cái sự khi mà chúng ta dịch chuyển vô lăng à, Thì rất chi là thuận lợi Và ngay bây giờ thì à, chúng ta chuẩn bị lên à, cầu Sài Gòn thể đi đúng đúng làng đường đúng làng đường là mắt có thể là liếc nhìn sang gương ờ, chiếu hậu bên trái gương chiếu hậu bên phải cứ thấy hai cái vạch kẻ đường ờ, mà vẫn còn nhìn thấy được thì có nghĩa là chúng ta đang đi đúng làng đường cầu Sài Gòn xe rất nhiều nhưng mà chạy thì ờ, rất chi là trật tự ổn định nha cho nên thì chính ra là dễ chạy đến đường này là mình chỉ cần căn đúng làn mình chạy được không ừ. phải quan sát à, bên trái bên phải thì ừ. máy nên là mình chuyển hướng mình mới à, quan sát được xe qua làn trong này mình chạy cho nó tăng ga lên tăng ga lên